thì lúc đó mình sẽ cho tất cả anh em vào nhóm để anh em có thể có nhiều cái mã kèo hoặc là mình hướng dẫn cho tất cả anh em xem những cái video mà mình nhận định trên kênh khác cho tất cả anh em luôn thì bây giờ mình sẽ tiến vào mình nhận định cho tất cả anh em cái trận à, trễ nhất à, ngày thứ bảy nha anh em đó là cái trận của thằng à, Torino Torino và AS Roma diễn ra vào lúc 23 giờ 30 ngày 8 tháng 4 thì um, Hiện tại anh em cũng thấy trên cái bảng xếp hạng Serie A là cái thằng Roma đang đứng vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng. Thì nếu tính thì à, AS Roma đang có một cái thứ hạng rất là tốt trên bảng xếp hạng luôn nha anh em. Thì à, anh em thấy AS Roma đang có 50 điểm trong khi đó đang đứng vị trí thứ năm mà cái thằng Inter Milan vẫn đang có 50 điểm nhưng mà đứng vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng thì cái trận này à, Inter Milan đang rất là lợi thế khi trong khi đó à, Inter Milan gặp thằng Salentina thì ờ, Inter Milan sẽ chắc ăn là có 3 điểm để giữ vững cái vị trí top 3 trên bảng xếp hạng luôn chứ không phải là top 4 nữa nha anh em. Thì nếu mà tính về cái um, cơ hội cơ hội đứng vị trí top 4 trên bảng xếp hạng thì AS Roma vẫn còn có cơ hội nha anh em thì à, giống như um, Inter Milan hoặc là AC Milan thì hai này nếu mà nó có sơ sẩy một trận nào đó thì thằng AS Roma hoặc là Atalanta nó cũng có thể vươn đến vị trí top 4 trên bảng xếp hạng để mùa sau có thể thi đấu vào cái um, à, cúp C1 nha anh em thì anh em cũng biết rồi chỉ có 4 đội được thi đấu vào cúp C1 thì thằng nào cũng muốn được vươn đến vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng để mùa sau có thể thi đấu cúp C1 thì uh, anh em cũng thấy uh, anh em cũng thấy hiện tại thằng Roma đang có một cái vị trí đang rất cân bằng với thằng à, Inter Milan hoặc là thằng AC Milan nè thì anh em thấy nếu mà thằng Roma này nó có một cái thắng lợi tốt á, thì à, Roma này nó sẽ vươn lên vị trí top 4 trên bảng xếp hạng mà trong khi đó cái trận này rất khó cho AS Roma AS Roma trong cái trận này gặp Torino trên um, cái trận đấu lần này nha anh em thì hiện tại thằng Torino đang đứng vị trí thứ 10 trên bảng xếp hạng và có 38 điểm sau 3 28 vòng đấu thì nếu mà tính trong cái mùa giải này thằng Torino cực kỳ có cái phong độ cực kỳ tốt luôn anh em nếu mà anh em đã coi những cái trận mà thằng Torino thi đấu qua rồi thì anh em cũng biết thằng Torino trong cái mùa giải này cái lúc bắt đầu mùa giải thằng Torino thi đấu cực kỳ tốt thì mình sẽ tiến vào cái phần mà thành tích gần nhất của hai đội cho tất cả anh em xem luôn thì đội chủ nhà trước nha anh em đội chủ nhà là Torino thì anh em thấy Torino trong 5 trận gần đây nhất thì Torino đã thắng được hai trận và để thua hai trận và để qua một trận trước Sassuolo trên à, sân nhà của Sassuolo trong trận đấu gần nhất. Thì anh em thấy trước đó để thua cái thằng à, Napoli với cái tỷ số là 4-0 và thắng được thằng Ly với cái tỷ số là 2-0 và thắng thằng Bồ Lóc với tỷ số 1-0 và thua Juve nè anh em. Thua AC thì nói chung á thằng Torino này đá rất là hay với cái đội bóng mà yếu hơn mình còn những gặp những cái đội bóng mà mạnh hơn mình thì Torino làm như bị khớp bị cúm vậy anh em không có thể nào mà trình diễn được cái tài năng của mình còn bên phía bên phía AS Roma thì anh em thấy AS Roma còn phải bằng thi đấu thêm một cái giải, đó là cái giải cúp C2 nữa nha anh em. Thì um, vào vòng 1/8 của cúp C2 thì uh, à, AS Roma gặp thằng Feyenoord nè nè, Feyenoord. Thì anh em thấy uh, à, AS Roma đang có cái phong độ gần đây nhất thì AS Roma có một cái trận qua thua thằng Lazio mà do thằng AS Roma bị hai thẻ đỏ mới thua thằng à, Lazio trong cái trận đó với cái tỷ số là 1-0. Thì nếu mà tính về cái thành tích mà gần đây nhất thì AS Roma cũng đang có cái phong độ cực kỳ tốt nha anh em. Tại xui là AS Roma gần đây AS Roma bị thẻ đỏ nhiều quá anh em thấy trong bốn trận gần nhất thì trận nào hầu như cái trận nào cũng có thẻ đỏ thì anh em thấy cái phong độ của thằng AS Roma nó đang cực kỳ cực kỳ uh, bị uh, giống như mà nó vô một cái vòng tròn vòng vòng lập vậy anh em nó bị thẻ đỏ suốt luôn nhưng trận này AS Roma sẽ thủ cực kỳ hay để không bị thẻ đỏ do trận sau AS Roma sẽ phải đấu cúp C2 nữa thì đó anh em cũng phải vui nhớ là cái trận sau là còn phải cúp C2 nữa tuy cái mùa này AS Roma không có thể à, vô địch Serie A nhưng mà AS Roma có thể vô địch cúp C2 vẫn còn cơ hội cho AS Roma bởi vì AS Roma sẽ thủ à, dành những cái hàng công mạnh nhất của mình vào cái trận cúp C2 để AS Roma có một cái phong độ tuyệt vời nhất trong cái cúp C2 nha nè thì mình sẽ tiến vào trong cái phần lịch sử đối đầu của thằng AS Roma và cái thằng Torino thì anh em thấy trong cái trận đấu gần nhất của AS Roma và Torino thì trận đó đã hòa một điều trên cái lượt đi của Serie A nha nè thì trước đó trước đó trong 4 trận thì AS Roma đã thắng hết hai trận thắng với cách biệt từ một bàn đến ba bàn thì anh em thấy trong cái trận trong cái trận mà mùa giải 2021 2022 thì thằng AS Roma có thắng thằng Torino trên lượt về với cái tỷ số là 3-0 thì lượt đi Roma chỉ thắng được 1-0 và lượt về Roma thắng tới 3-0 thì anh em thấy đây lượt đi chỉ có một điều mà lượt về thì sẽ 1-0 1-2-1 cho Roma thì nó lại không chừng mình sẽ tiến vào cái phần mà trận đấu gần nhất của AS Roma cho tất cả anh em xem luôn đây, thì cái trận đó là tỷ số một đều trên sân nhà của AS Roma luôn nha anh em. Thì cái trận đó AS Roma chấp tới cái mã kèo là 0.5 lận nha anh em. Phải nhớ kỹ là cái mã kèo là 0.5. Đây, thì anh em thấy lúc đó đội hình của AS Roma chơi với sơ đồ là 3-4-2-1. Bên phía Torino cũng vẫn chơi với sơ đồ 3-4-2-1. Thì anh em thấy một điều là thằng AS Roma là cái thằng bị đâm bàn thắng trước thì bên phía Torino là cái đội ghi bàn vào phút 55 và phút 90 cộng 4 thằng AS Roma mới có cái bàn gỡ hòa lại một điều. Thì nếu mà tính theo mà cái trận đó không gỡ lại được cái phút bù giờ cuối cùng này thì AS Roma cũng vẫn phải để thua 1-0 rồi nè Thì mình sẽ tiến vào cái thằng phần mà góc nha anh em. Góc trong cái trận đó thì anh em thấy một cái chiều hướng nghiêng về AS Roma cực kỳ mạnh. AS Roma 7 quả góc và à, bên phía Torino không có quả gốc nào thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo AS Roma chấp góc được này. không nên vào à, tài gốc nhưng mà có thể vào AS Roma chấp góc được nha anh em AS Roma chấp góc thì mình sẽ tiến vào cái phần mà tỷ lệ kèo nhà cái đưa ra trong cái trận này cho tất cả anh em xem luôn đây thì cái trận này nhà cái đang đánh giá thằng AS Roma cực kỳ thấp trong cái trận này luôn đưa ra với cái mã kèo là AS Roma chỉ chấp có 0,25 nhưng mà trong cái trận này tài xỉu chưa từng thấy là chỉ có hai thôi anh em tài xỉu hai quà thì nhà cái đang đánh lừa hoặc là đánh vào tâm lý của tất cả anh em để anh em có thể nằm cái mã tài nhưng mà cái trận đấu này nhiều khi nó sẽ thủ hòa không đều thì anh em cũng biết AS Roma trận sau á trận sau đây anh em thấy trận sau của AS Roma là AS Roma gặp cái thằng Fenerbahce thì cái trận cúp C2 á, thì AS Roma đang thủ chân để đá cúp C2 còn cái vị trí trên bảng xếp hạng của Aruma trong cái mùa này Aruma có thể nắm được vị trí top 5 hoặc top 4 thì trong lòng bàn tay rồi anh em thì bởi vậy AS Roma đang thủ chân cho cúp C2 thì cái trận này mình sẽ tiến vào cái phần chốt kèo cho tất cả anh em trong cái trận này luôn đây cái trận này thì mình không cho tất cả anh em nằm cái mã trên dưới hay tài xỉu gì cả mà mình cho tất cả anh em nằm cái tỷ lệ kèo mà anh em ăn cao trong cái trận này đó là anh em chỉ cần vào cái mã kèo là AS Roma chấp góc chấp nguyên trận có một trái góc mắc mới gì anh em không vào AS Roma chấp góc trong khi đó trong cái lịch sử đối đầu của nó là AS Roma đã ăn từ 7 qua góc rồi. Thì cái em anh em cứ vào cái mã kèo AS Roma chấp góc nè. Vô mạnh tay cho mình, anh em chỉ cần vào cái mã kèo này mạnh tay. Góc thì anh em cứ vào xỉu. Anh em nhớ trong trận này mình sẽ dự đoán cho tất cả anh em là AS Roma nó chỉ ăn tầm 5 góc hoặc là 6 không góc thì anh em có thể đầu tư mạnh tay vào cái xỉu góc chính nè và thêm cái mã kèo là Roma chấp một góc nè còn hiệp 1 thì anh em cứ vào cái mã kèo là thằng Roma thằng Roma chấp góc luôn nha góc thằng Roma chấp trong hiệp 1 là 0.5 thì anh em cứ đầu tư mạnh tay vào cái mã kèo này thì anh em chỉ cần đầu tư vào ba cái mã kèo này mạnh tay ba cái mã kèo này mạnh tay thì cái tỷ lệ anh em húp rất là cao bao anh em lỗ luôn thì cái đó là vấn đề mà anh em phải cần nên biết thì tại sao mình đưa những cái mã kèo góc này lên cho tất cả anh em trong cái trận đấu này thì anh em cũng biết rồi anh em cũng xem cái tỷ lệ kèo trong cái trận này đưa ra rất là kỳ nhưng mà mình cũng đang muốn gửi lên tới những anh em mà đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì anh em cũng biết anh em chơi bên ngoài qua thầu qua cò anh em đâu có những cái mã kèo gốc hoặc là cái kèo tài gốc xỉu gốc gốc hiệp một rồi anh em đánh đâu anh em phải cần đăng ký một cái trang để anh em có thể chơi được những cái mã kèo này hoặc là anh em có thể xây sở kèo nó dễ nữa anh em chơi qua ngoài thầu qua cò anh em đánh kèo xong anh em chỉ cần biết xem hết trận đấu anh em à, chung hoặc là anh em lấy còn anh em chơi trong trang á, cái trận đấu mà nhiều khi nó ra có xây sở mà cái thằng trên nó bị thay đổi anh em vẫn xây sở kèo được anh em xả là kèo được bình thường còn anh em chơi ở ngoài thì anh em chỉ cần biết bị thay đổi anh em ngồi anh em gồng anh em chỉ chờ thua thôi chứ đâu có xây sở được kèo đâu bảo vậy mình mới phiên anh em vào đăng ký trang anh em chơi lợi thế cho anh em lợi thế cho mình thì anh mình cùng anh em đi tiến về cái xa hơn trong cái mục đích bóng đá này chứ không phải là để chỉ chơi để ghiền đâu anh em chơi để kiếm lợi nhận chứ không chơi để ghiền nha đó là cái vấn đề mình muốn cập nhật cho anh em để anh em có một cái tư duy mà kiếm tiền giống như mình thôi thì mình sẽ tiến vào cái à, đây là ba hàng mã kèo mà mình cho tất cả anh em trong cái trận đấu giữa Torino và Roma này thì anh em cũng biết thằng Torino không phải yếu bởi vậy mình không dám cho kèo anh em trên dưới hoặc là tài xỉu mình chỉ cho anh em ba cái mã kèo gốc trong cái trận này thôi tỷ lệ húp rất là cao anh em cứ đầu tư theo những cái mã kèo mà mình cho anh em trong cái trận này còn anh em nào mà muốn nhận, nhận nhận những mã kèo nhiều hơn chính xác hơn thì anh em cứ liên hệ trực tiếp qua cái zalo của mình đi là 0937072613 hoặc là telegram kèo bóng vip 09 của mình thì để mình à, gửi cho tất cả anh em nhiều cái mã kèo hơn nữa chứ không phải chỉ riêng một vài mã kèo ý nữa đâu nha anh em mình còn nhận định rất là nhiều mã kèo giống như Serie A à, giống như à, La Liga hoặc là ngoại hạng Anh hoặc là Bundesliga Đức thì rất là nhiều mã kèo nha anh em thì bây giờ mình cũng video hơi dài rồi mình sẽ kết thúc video tại đây thì anh em ra đào và đang xem được video này thấy hay á, thì để lại cho mình một bình luận và một lượt đăng ký kênh để à, mình ra video sau anh em sẽ là người nhận được video sớm nhất thì à, hẹn gặp lại anh em ở những video sau